anh em vẫn tiếp tục theo dõi tôi Vẫn quan tâm đến tôi Tôi nói thật với anh em là không ai rảnh Để có thể là hết hạn hội viên Và canh cái việc hết hạn hội viên Để tiếp tục gia hạn cả Người ta chỉ có thể là ân cần và chu đáo đến như thế Khi mà người ta thực sự là người ta yêu quý tôi Tôi nói luôn Rõ ràng là như thế Cái điều đấy nó thể hiện rất rõ cái sự yêu mến Đấy Cái sự quý mến của anh em dành cho tôi Và tôi rất trân trọng cái điều đó Cảm ơn hai anh em rất nhiều nhá mà không chỉ có hai anh em mà tôi nói chung đến tất cả các anh em hội viên ở trên kênh à, Có các anh em thì có thể là đến hạn là gia hạn hội viên Hết hạn gia hạn hội viên để ủng hộ cho tôi Còn có những anh em là các anh em thậm chí là các anh em để gia hạn tự động luôn Đấy <clears throat> Rất là nhiều tình cảm chứa đựng ở trong đó Nó không đơn thuần nó chỉ là là là cái việc là ủng hộ đâu anh em ạ Đấy, người ta duy trì cái việc đấy, đấy dành cho tôi thì chứng tỏ là nó phải thế nào nha anh em nhá <laughs> nó nói chung là tôi luôn biết cái điều đấy thế nên là ở trên kênh của tôi lúc nào nó có một cái dòng đấy những cái anh em ủng hộ donate rồi thì lúc nào nó sẽ có cảm ơn các anh em hội viên ở đầu video clip cái đấy nó là cái điều mà là chắc chắn là tôi sẽ phải làm đấy, hôm trước có anh em donate cho tôi anh em ờ, Nguyễn Ngọc Đạt anh em donate cho tôi donate cho tôi cốc, cốc cà phê xong anh em ờ, tôi có hỏi anh em lúc đấy anh em chưa có nói tên nữa tôi hỏi anh em là anh em tên gì tôi biết đường tôi cảm ơn ở trên kênh thì anh em bảo là không cần phải là cảm ơn đấy thì tôi cũng nói luôn tôi nói luôn là một nghìn cũng phải cảm ơn nha anh em nhá Đấy, ừ, một nghìn cũng là cái tình cảm của anh em Tôi nói thật biết đâu đấy lúc đấy anh em donate cho tôi một nghìn đấy Anh em lại chỉ là một cái cháu học sinh Đúng không? Đấy, một cháu học sinh Mới coi như là là là còn đang là ngồi trên ghế nhà trường Chưa có đi làm, chưa có thu nhập Đấy, donate cho tôi bằng cái sự yêu quý, quý mến Mà cháu nó phải nhịn ăn sáng Đấy, nhịn ăn sáng để có một cái uh, <clears throat> món quà dành cho tôi cho người mà cháu nó thần tượng đấy thì nó tất cả nó đều là cái tình cảm đấy xuất phát từ tình cảm và tất cả những cái về tình cảm ấy ở trong cái thời buổi này thì tình cảm nó là một cái thứ gì đấy mà nó rất là đắt giá đấy Nên là tất nhiên rồi sẽ phải rất là trân trọng nha anh em nhé mà tôi phải nói thật với anh em là <clears throat> càng nhận được cái sự yêu quý của mọi người thì tôi lại càng đam mê cái việc làm video hơn đấy, càng tập trung chú trọng vào cái việc làm video hơn đấy, có những cái khoảng thời gian mà mọi người là cảm thấy là là, là cũng không thích tôi lắm đấy. nhiều người ghét nhiều người chửi đâm ra là mình cũng có tâm lý là là là, là cũng không muốn làm <laughs> phải nói thật với anh em như thế luôn đấy còn dạo gần đây thì lại không hiểu sao lại có vẻ anti ít dần đi có ông trước anti bây giờ tự nhiên lại quay xe nhiều lần gặp như thế anh em ạ u uh, Chuyện này gặp coi như là đại cao thủ luôn này ừ. Thằng này không biết thằng nào đây Ở ờ, CC này là có cái bàn cờ vô địch Championship anh em nhá Đây là mùa 3 Championship mùa 3 cơ à? Ây à thế lâu lắm rồi đấy Vừa là coi như là lâu năm mà cũng vừa là đánh hay luôn đấy CC <clears throat> này không biết là là, là có phải là là người quen không Thường là những cái người chơi lâu năm là cũng biết tôi đấy <clears throat> Kể cả nước ngoài nha anh em nhá Thực ra là ở trên Youtube thì nó cũng loanh quanh mấy cái kênh thôi mà Thì kênh tôi thì nó cũng là phổ biến Nói chung là trên toàn thế giới ấy, anh em hiểu không Nên là <clears throat> kể cả nước ngoài thì cũng biết Tuấn Cơm thôi Đấy nhưng mà, mà không biết là ông này là ông nào tận mùa 3 Mùa 3 tức là cái mùa đầu đấy anh em Những cái mùa đầu tiên đấy <clears throat> Có cái bàn cờ vô địch champion mùa đầu Đấy lọt vào vòng chung kết Thì chứng tỏ là cũng căng đấy Không biết là ai nhỉ đây, ờ, có thằng Eco trắng Trung Quốc này Eco trắng mùa này dễ bay màu lắm anh em ạ <clears throat> Dự đoán Trung Quốc về top 8 Anh em thân mến sau cái tập 1 và tập 2 ấy Ở trong cái bộ ngũ long hóa hình Thì <clears throat> vẫn có những anh em là vẫn chưa biết cách chơi ở bộ này Nói thật với anh em là sau hai uh, clip thì có rất nhiều anh em đã khoe thành tích với tôi rồi à, Nhưng mà còn một vài anh em thì cũng vẫn comment rồi thì uh, inbox của cho tôi ở trên fanpage <clears throat> có nói là bộ này thực sự là nó rất khó đấy thế nên là cần phải ra thêm clip về cái bộ này thì tôi cũng ok thôi nhá anh em nhá thì hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với một cái trận đấu nữa thêm một cái trận đấu nữa để anh em hiểu được cái cách vận hành của cái bộ này nha anh em nhá thực ra thì cái đội hình cuối game ấy nó chỉ là đóng góp một cái vai trò nó rất là nhỏ thôi anh em nhá một cái đội hình mà anh em biết là nó sẽ có con Fallen Witcher và cái con năm con rồng đúng không? Và kẹp thêm là Medusa, uh, à, Siren rồi kẹp thêm là Phượng Hoàng ở level 10. Kẹp thêm à, ba uh, con Druid 3 sao vào thì cái đó nó là một cái nó đóng vai trò rất nhỏ trong cái việc chiến thắng thôi anh em nhá. Còn cái thứ mà đóng vai trò quyết định ấy ở trong mỗi con game ấy nó lên tới 60% trong mỗi cái trận đấu để giành chiến thắng. Nó chính là cái cách vận hành. Đấy, quan trọng là cách vận hành em ạ. Nên là tôi sẽ chơi thêm một trận nữa để anh em thấy cách vận hành Ok nhá anh em nhá Flame lên được hai này Là có thể là chơi được này Đấy Ok Con này thì Nói chung là lúc đầu tôi định xây dựng là Assassin cơ Nhưng mà có một cái con hai sao cho vào thì cũng rất là ok nha anh em nhá Rồi, đây <clears throat> Cứ bình tĩnh anh em ba assassin hoặc là ba rồng Hoặc là ba mét đều có thể chơi được <clears throat> Đây rồi 3 mét nha anh em nhé 3 mét đây là 3 mét 3 assassin Đấy 3 mét 3 assassin thì nó sẽ là bộ tam pháp sát long Ở giai đoạn đầu game Đấy Tuy nhiên là những cái con assassin ấy nó vẫn đang là ở đây nó vẫn đang là là là, là một sao nên là <clears throat> chúng ta rất là may mắn ở đây là chúng ta có một cái con gấu có thể làm tăng cơ. Còn tôi khuyên anh em là không nên đưa cái bộ assassin một sao vào nhá anh em nhá. Kẹp đỏ vẫn ngon hơn ở giai đoạn đầu game. <clears throat> Đấy, chính lý do làm sao mà tôi mua hai con đỏ đấy anh em ạ. Ok. Chúng ta sẽ có ba assassin. Kèm thêm là cái bộ spirit và một cái con gấu nó là tăng cơ phía trên nha anh em nhá. Đó là ổn rồi cái cái phần ở ờ, cái phần trên ấy là nó khá là dày Đấy, cái phần dưới gây đam rất ok nha anh em nhá một con flame có thể gây đam được được, được tốt ở hai sao và cái hàng assassin ốc rồi thì uh, đấy rất ok đấy nói chung là anh em cứ xem một vài trận là anh em sẽ hiểu được cái cách vận hành thôi đấy cái vấn đề nó ở chỗ là anh em có thông thạo để anh em vận dụng vào cái việc anh em chơi không nhận biết được xem là lấy cái con gì vào cho nó hợp lý Thằng này mạnh quá anh em ạ, chắc thua Con ờ, thỏ có cái búa xét ấy Với cả kẹp bốn đỏ và nó rất mạnh bốn đỏ nó cộng 450 máu giai đoạn đầu game nó khỏe lắm anh em ạ bốn đỏ là một trong những cái bọn mà đầu game đánh chuỗi thắng khỏe Đây rồi Chúng ta sẽ có ba rồng nha anh em nhá <clears throat> ba rồng thì bỏ xin thôi Bỏ assassin ra kẹp ba rồng thì chúng ta có thêm 3 mét nữa anh em ạ <coughs> Đấy Con ốc này tôi đang tính là, là, là Có thể là sẽ bán đi Anh em ạ Thực ra nếu mà lên level 7 kẹp con gấu vào thì cũng ngon Cái phần tăng của nó hơi bị ít Đấy Nếu hiện tại là phần tăng nó hơi bị ít So với cả cái phần đam Thế là nếu mà tôi uh, lên level 7 tôi kẹp thêm con gấu vào thì nó thêm tăng cơ thì nó vẫn ngon hơn là việc kẹp assassin anh em ạ Bởi vì đam nó là ừ, đủ rồi Tôi thấy là đam là từ mết này, từ rồng này Rồi từ flame nó rất khỏe Thì chúng ta cân bằng cái việc uh, giữa cái việc gây đam và cái việc là uh, phòng thủ phía trên thì Nó sẽ có một cái đội hình mạnh ở giai đoạn này Đây rồi, một con lần này <clears throat> Đấy, ở level 7 cho thêm một con gấu và là tăng là thừa sức tăng luôn Cái hàng phía trên nhá, bây giờ tôi rất dày Gồm có một cái con rồng ba đô ấy Cái con đấy sau khi nó hóa con rồng nó cũng có rất nhiều máu kèm thêm con gấu gọi đệ nữa chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đơn vị phía trên làm tăng cơ quá là ok luôn anh em ạ ok Rồi, chúng ta sẽ đến với những cái round tiếp theo và tôi nghĩ là sẽ sớm để có cái chuỗi thắng thôi với cái đội hình mà form được nó tương đối mạnh nha anh em nhá <clears throat> này kẹp mèo này chưa chắc thua chưa chắc tôi đã thua anh em ạ anh em thấy không mèo kẹp với cả với cả con con uh, akali là rất khỏe nhá ba mèo ba akali mà tôi vẫn ăn được đội hình này mạnh mà ui rồi anh em ơi ô thế này thì ngon rồi này ô từ từ nha xem nào đủ luôn hả đủ năm rồng luôn đấy hả u vãi đái đủ năm rồng luôn Ừ hay đấy nhở <laughs> ờ, thế, thế, thế thì nó lại dễ rồi anh em ạ Thế thì Thế thì Thế thì Hay quá nhờ 6 con Quá tuyệt vời anh em ơi Đủ lăm rồng luôn ở cái giai đoạn này thì Vớ vẩn là đánh chuỗi thằng đến hết game luôn đi Thằng này là nguy hiểm nhá Predator hai Gladiator Trông giống lắm anh em ạ Gladiator hoặc bit thôi Nó chơi như này giống Gladiator lắm Mua cung đen hai sao rồi mua <clears throat> Mèo biết cái thứ vào Đấy rồi Hay quá nhờ Được đấy Chơi như thế này ấy, là xác định là chơi chuỗi thắng Đấy mà Nó nó không giống như cái trận đầu thứ hai nha anh em nhá Ở tập 2 ấy nó khác ở cái chỗ là chúng ta chơi ở trên cái tâm thế là cái người mà đang phải giữ máu và đang chơi thua Còn bây giờ chơi ở trong cái trận đấu này là chúng ta là chơi là chuỗi thắng đấy anh em Nên là chúng ta sẽ ưu tiên được việc đẩy cấp hơn là cái việc là dừng lại ở 7 và roll nha anh em nhá Trận này chắc chắn là tôi đẩy cấp lên sớm Đấy, đẩy lên 8 sớm Để tôi kẹp vào là cái con con con con Phượng Hoàng vào khi đó chúng ta sẽ có một con tăng cơ cứng ở phía trên giúp chúng ta có thể là tăng ở phía trên nó khỏe hơn nha anh em nhá giúp cho con rồng và con flame ở đằng sau là có thể gây được nhiều đam hơn đó cái thế trận nó khác anh em ạ cái thế trận này là cái tâm thế là người chiến thắng cái người khỏe nó khác với cái trận trước cái việc đánh giá đội hình ấy quan trọng lắm anh em có thể thấy là trong cái trận đấu này thì tôi sẽ là cái người mà sắp đánh chuỗi rồi sắp có chuỗi rồi khỏe lắm anh em ạ năm rồng ở giai đoạn này là không phải là, là yếu đâu rất mạnh đấy kể cả là một sao nha anh em nhé chúng ta chỉ cần thêm những cái con tăng cơ phía trên thôi <clears throat> với cái lượng đồ tôi cũng chốt sớm rồi tôi lấy hết những cái đồ mà có thể ghép được tôi chốt luôn đấy <clears throat> có những cái đồ nào mà có thể dùng được là tôi ghép luôn thì sau khi ghép là chúng ta sẽ có được cái lợi thế ở giai đoạn giữa game như người ta người ta vẫn tiết kiệm người ta đợi những cái món đồ để có thể ghép nó ngon hơn ấy <clears throat> tôi thì tôi thực ra thì tôi cũng không cần đợi đấy ra cái gì thì chơi cái đấy thôi đến cuối game thì những cái nhà khác người ta chết ấy người ta sẽ lém những cái món đồ sang những cái món đồ ngon sang rồi chúng ta cũng sẽ lại ghép được thôi đấy, cái quan trọng ấy là ở cái round 25 khi mà chúng ta ra cái món đồ cam nó liệu rằng có phải là cái món trần phải không đấy cái đấy nó quan trọng chứ còn những cái món đồ tím này thực ra là <clears throat> sớm muộn gì cũng có đây anh em ạ chúng ta cứ ghép dần dần thôi khỏe lắm anh em ơi <clears throat> trận này cũng có assassin cũng có người chơi gladiator cũng có người chơi assassin nhưng mà tôi nói thật với anh em là cái bộ này ấy, khi mà anh em kéo đến lết game ấy thì càng về lết nhá anh em đánh càng về lết càng nhiều round càng kéo về những cái round 50 60 thì cái bộ này nó càng mắc binh anh em ạ. À. Nó càng ngày nó càng mạnh thôi. Đấy. Không có cái bộ nào cao cơ hết. Những cái trận đấu trước anh em cũng có thể thấy là tôi <clears throat> kết thúc trận đấu ở những cái uh, thời điểm mà tôi chỉ có ở level 8, level 9 thôi Nó đã hết trận đấu rồi Chúng ta thậm chí còn thiếu một slot để chúng ta kẹp thêm vào Đấy Anh em mới hiểu sức mạnh của nó mạnh cỡ như nào Nó không giống như bộ Fallen Witcher kẹp Saman đâu anh em ạ Cái bộ đấy thì nó lại mạnh ở giai đoạn giữa game Nó khác với cái bộ này Bộ này là đánh siêu late game anh em nhá Tức là đến cái giai đoạn từ cuối của giữa game ấy Đến siêu late game là nó cực mạnh Đấy giai đoạn đầu thì nó khá khó chơi tôi cũng phải công nhận với anh em là giai đoạn đầu phải khéo rất khéo để kết hợp các quân cờ với nhau làm nào cho nó mạnh giữ được máu chứ còn nếu mà anh em form đủ bộ nhá anh em ra được full witcher hai sao kẹp cái năm dòng rồi và một con druid ba sao rồi thì lúc đấy em anh em cứ yên tâm là anh em có thể trụ được <clears throat> đấy còn sau đó thì anh em lên được full ba sao này anh em lên chín anh em kẹp thêm vào anh em lên 10 em kẹp thêm vào những cái con khống chế nó cực kỳ mạnh luôn nó khác hẳn với cái bộ full saman Fulan Saman là mạnh ở giai đoạn giữa game Đấy tầm round 15 này đến round khoảng round 30 ấy là nó đẩy kinh lắm Nhưng mà sau round 30 bắt đầu những cái nhà như là sáu đá này Những cái nhà mết đá này Đấy sáu đỏ này Nó bắt đầu nó mạnh lên thì cái bộ đấy nó đuối Thậm chí là gặp beat có khi là vớ vẩn bị beat nó đấm nó sấp mặt luôn Với kiểu là, là sắp bài là đẩy cái con Fallen Witcher lên cao Đấy ở hàng đầu tiên Hoặc là Blink xuống phía dưới vớ vẩn vào cái lỗ xin assassin nó để săn lỗ ở phía dưới hoặc là cái bộ bit nó quay đấy cái để cái con gấu phía dưới nó chói một phát rồi thôi bay vào luôn còn cái bộ này thì không nha anh em nhá bộ này là con fallen witcher nó đứng ở cái vị trí nó rất an toàn và nó hóa luôn nó khác đây anh em ạ à. nhìn tưởng là thế nhưng mà nó lại không phải là như thế nhá anh em nhá nó khác đấy <clears throat> các anh em mà lần đầu tiên xem tôi chơi cái bộ này thì chắc chắn là sẽ bảo là thế đéo nào bởi vì không thể tin được là nó có thể mạnh đến như thế nhưng mà anh em dần dần anh em sẽ thấy cái sức mạnh của bộ này nó cực kỳ khủng khiếp <clears throat> Rồi, bây giờ mới đang 16 đấy anh em ạ Cái việc mà tôi bây giờ tôi để hết tiền nó cũng là cái điều nó bình thường thôi Không có vấn đề đâu anh em Vấn đề nó là cái sức mạnh của chúng ta Ở cái thời điểm hiện tại Ui, có, có, có, có, có ngộ không kìa Không đập liên tục kìa Ơ kìa, đứng, đứng, đứng, đứng Đứng Ơ kìa, đứng Ờ, đứng, đứng, đứng, Thôi chết rồi Ôi, ôi, đứng lại chán đấy nhá Ôi thì mất cái chuỗi rồi Ui rồi ôi ra ngộ không một kiếm hồn này Cái thằng này nó lại comeback được không nhở Thằng đấy là cái thằng mà nó eco đấy Eco xả tiền đấy Mà nó lại cắt cái chuỗi của tôi Tôi đang có chuỗi chứ Lốt cái đao đấy là tôi là có cái chuỗi cộng 5 rồi Sai lầm rồi Để tụi là sai lầm đấy Căn bản là bây giờ tôi đang tận dụng cái giáp thép Nên tôi mới để cái kiểu này Anh em ạ nhưng mà nó cũng sẽ là cái sai lầm nếu mà ờ, gặp những cái trận đấu mà có con tôn ngộ không ấy thì chúng ta lên tản cái bài ra anh em nhá này là toang ấy rồi <clears throat> để xem nào trận này chắc chắn là sẽ có một slot cho thằng thằng kia chơi Glitter trận này Glitter là, là, là, là sẽ có này assassin khả năng cao có Clyde <clears throat> cái thằng mà eco xả tiền tôi cũng chưa biết là nó chơi gì nhưng mà khả năng là tôi nghĩ là nó cũng sẽ là Clyde thôi tôi nghĩ là như thế mà ra ngộ không xoay quay xe sang bit thì không biết là quay không nhưng mà <clears throat> tôi nghĩ là cửa lai kẹp với kiếm hồn thì nó cũng là rất là vô đối rồi ra kiếm hồn ra bộ lai chơi ở level 10 là có thể chơi um, bốn um, witcher kẹp với cả 6 cửa lai thì cũng mạnh lắm đấy nhá bộ đấy là cũng là mắc bình lắm đấy <clears throat> mà cái bộ lai ấy, nó cũng được cái là nó nếu mà nó giao rồng này con agali và con avenger lai ấy thì nó sẽ có sách mỗi ra round chiến thắng ấy đấy mà mỗi cái round chiến thắng này nó có sắc thì thế nào cái bộ này nó sẽ lên được 11 mà lên được 11 ý, thì nó sẽ kẹp thêm hồn vào đấy cái bộ này nó chơi là như thế nó sẽ kẹp thêm được là hồn vào để cho kiếm hồn đánh với cả một con co trong bộ lai nữa rất khỏe <clears throat> tôi nghĩ là đấy trên lai đâu tôi nhìn nó giống á nó nó nó sẽ phải bán nó ngộ không đi ngộ không chắc là ra vứt tạm rồi chứ còn bài form ra cline thế rồi chắc không chuyển đâu mà với cái bộ line ấy thì cái bộ mà tôi đang chơi thì nó không ngán nhá anh em nhá kể cả là bit thì cũng không ngán đâu bộ này không ngán bộ nào cả anh em ạ <clears throat> còn riêng mấy cái thằng chơi Exit thì chắc chắn là gặp tôi là bị đấm như con rồi Đấy, trong cái clip trước anh em cũng thấy ở tập 2 gặp những cái bộ Exit là anh em biết là nó là cái bị cái bộ này counter Bộ này nó đấm một phát là là Exorcist là nó không được bất tử luôn mà. Không được bất tử luôn. Đấy, nó như thế mà. <clears throat> rồi bây giờ tôi tích tiền anh em nhé, Tôi sẽ tích tiền cho tôi roll ở 8 rồi kiếm nó. Fallen Witcher lên uh, à, 2 sao đã, ít nhất là 2 sao, sau đó thì có thể lên 9 thì cũng được. Đấy nhưng mà tôi sẽ sẽ sẽ roll 2 sao ở 8 đã. Ừ, <clears throat> trận này lúc đầu nó cũng vào thế là thế thắng ấy nhưng mà Đến bây giờ thì tôi lại thấy là nó lại bắt đầu nó bị trứng lại rồi là cái nhịp độ nó như này thì tôi sẽ không áp 9 nữa anh em nhá ừ. Chúng ta sẽ dừng lại ở 8 á Đấy U uh, trời này có rằng ờ, Bít thần giáo này Bít thần giáo này anh em này Bít thần giáo Bít thần giáo kẹp cả Glacier nhưng mới ở 7 Ờ thế thì chưa ăn thua Chưa ăn thua Ui cũng khỏe đấy nhở con kia con kia quay đầu quay đầu. đúng rồi hay quá ừ. bộ đấy nó, ờ, bây giờ nó cũng khỏe đấy anh em ạ cái bộ bit kẹp thần giáo ok nha anh em nhé nói chung là tôi bây giờ tôi tích tiền thôi lên 50 rồi chúng ta luôn full lần thôi bây giờ chúng ta bị chậm rồi không đánh nữa anh em ạ không áp cấp được đâu không chơi hệ đẩy cấp được Đấy chúng ta lại phải đánh từ tốn Máu thì còn 88 máu Ok Cũng được <clears throat> Hy vọng là round này chúng ta sẽ có một cái hai tia Đấy để round 25 ghép cái ba tia Ghép cái ba tia sớm Đánh với mấy cái nhà mà thần giáo này hay Nhà bít Thôi tôi bỏ con Wing đi đây Con rồng 5 đô này cũng bỏ này Có đủ 5 rồng thì thôi bỏ anh em ạ <clears throat> Rồng 5 đô chỉ bỏ vào khi mà chúng ta chưa có đủ 5 rồng thôi Chúng ta có thể lấy con rồng 5 đô vào uh, Thật Ra luôn đấy hả Ok Đấy, từ lấy giờ chúng ta chơi một con co là flame thôi Nên là việc mà chuyển sang cái bộ này nó rất dễ chỉ việc là thay Fulan vào cho con Flame thôi là xong rồi Rồi xong rồi dồn đồ cho Fulan thôi anh em Hay quá anh em ạ Chuyện này tôi sẽ để để dành cái RO nha anh em nhá Để dành cái RO Tôi sẽ ghép cái RO Tương lai chúng ta sẽ có là 5 con Fulan lần Witcher Lại gặp lại Trung Quốc này Cái bộ này không sợ bết đâu anh em ạ Không sợ bết đâu Thoải mái đi bạn ơi Ở trong cái đội hình này nó có hai con Nó giúp cho con già nó có khả năng nó quẹt cái uh, tia của nó sang phía đằng sau Đấy chính là con rồng mập và con rồng ba đô ừ, Con rồng uh, ờ, Sai Linh ấy Silent Dragon nó cũng sẽ bay đằng sau Chính vì thế nên là nhiều khi là sẽ câu những cái trưởng nó, nó Ví dụ như những cái lồng ở trong cái bộ Creator này Những cái trưởng của con già này Và trưởng của con Wing Ranger là thường là nó sẽ bắn ở phía đằng sau Anh em ạ Có hai con câu kéo đam Nó rất khỏe Đặc biệt là cái con rồng uh, Silent Dragon ấy Con đấy nếu mà nó dí vào cái con co chính ấy của bộ Creator thì gần như là nó phế luôn Không có đam mà đánh luôn Khỏe lắm anh em ơi Bộ này là gần như là counter vào những cái bộ đấy đấy anh em ạ Router vào cái bộ rất nhiều bộ luôn Từ cái bộ uh, Greater cho đến cái bộ Ví dụ như là bộ Warrior Chà, bộ Lai Đều là những cái bộ mà bị cái bộ này counter ừ, Khỏe lắm anh em ạ Kể cả là kẹp bốn đá này vào chưa chắc tôi đã thua đâu anh em Bộ này nó không sợ bộ đá đâu Vì đam của nó ấy, nó có rất nhiều con gây đam Nó không phải chỉ riêng cái con con con con full lần Đấy, tôi lại có chuỗi này, anh em thấy không? Đến cái giai đoạn mà chúng ta phong đủ bộ rồi Thì cái bộ này nó rất mạnh anh em nhá Cái tầm round 22 trở đi ấy Nó là cái giai đoạn mà bắt đầu đến lửa cuối của của của, của giữa game ấy Đấy, đến round 25 là bắt đầu là bước sang late game rồi Có đồ cam rồi thì cái round bắt đầu từ round 21 trở đi này Mà nếu, nếu mà anh em form được đủ cái đội hình này Thì anh em cứ yên tâm luôn là sống khỏe, sống tốt Đến round 30, 35 nó là quá là bình thường Anh em vẫn có thể chơi ở 8 được thoải mái mà có thể dừng lại ở 850 đô đấy cái bộ này nó khỏe đến cái mức độ như thế đấy anh em rất khỏe anh em nếu mà anh em đánh ở cái đầu game mà anh em đánh tốt có một cái lượng máu nhiều thì anh em thoải mái luôn đi đấy kể cả anh em thua anh em mất một tí máu thôi trừ khi là anh em chơi kiểu bất lão tức là anh em eco xong rồi anh em lúc anh em comeback anh em còn có tí máu thì anh em chơi kiểu thế thì anh em mới sợ thôi nhưng mà tôi chơi toàn tôi đánh chỗ thắng thì tôi sợ gì đâu này nhìn bít đây này Mày insect đấy chứ Insect tôi à, Liều đấy Liều đấy Insect mà gặp cái bộ ngũ long hóa hình này của tôi thì như gặp bố luôn <clears throat> U uh, đá ma pháp này hay quá Tương lai sẽ là cái đồ đây rồi Tuyệt vời anh em ơi Đồ rất ngon <clears throat> Ở trong cái video clip của tập 2 ấy có người comment ở dưới video clip của tôi nói là nếu mà tôi chơi như này thả tôi chơi 5 rồng kẹp với cả 6m hay là 9m ngon hơn. Không anh em ơi, 5 rồng 9m vớ vẩn bị insect có đập cho như con đấy. Anh em không tin anh em thử chơi em gặp insect em nhưng mà cái bộ này tôi không sợ insect đâu. <coughs> bộ này nó không sợ insect anh em ạ. Bộ kia sợ insect gặp như gọi bố luôn nhưng mà bộ này thì lại insect gọi bố. Ok. Còn Lai thì không có cửa nhá Riêng bọn Lai là không có cửa rồi bởi vì cái bộ này của tôi đánh xuyên giáp nên là những cái thằng Clyde ấy không có cái cửa gì mà có thể ăn được cả đấy anh em thấy không chỉ một gẩy hai gẩy thôi là một con Clyde bay màu rồi đấy ui nhìn đàm kìa đấm cho chỉ một vả thôi là cũng bay màu rồi hai con phô lần nó đấm cho thì cũng bay màu thôi bây giờ tôi tôi tôi cũng chưa biết là cái bộ này là nó bị counter bởi bộ nào cả tôi chưa bao giờ gặp cái tình huống mà tôi bị thua ở trong cái giai đoạn late game mà nó gọi là thua theo cái kiểu là tức tuổi gọi là không thể cao tơ ấy mà thua ấy thì cũng chỉ là thua theo kiểu là lọt một hai con hay là do đồ tôi là nó thọt hơn thôi hoặc là do là bài mình nó không ra hay là không form đủ bộ hay là không lên được ba sao thì à, nó thọt hơn đối thủ thì là thua thôi nhưng tôi chưa biết là cái bộ nào mà ăn chặt cái bộ này của tôi tôi cũng chưa chưa chưa chưa chưa biết nhưng anh em nhá <clears throat> mà khả năng là sẽ không có cái bộ nào cao tơ được đấy còn tôi đếm sơ sơ là có những cái bộ này mà tôi cao tơ rồi này bộ Saman kẹp vô lần là tôi counter được này Bộ Greater tôi counter được này 9 Feather là counter được này à, Bộ uh, uh, Bộ bộ, bộ uh, Warrior counter được này à, Bộ Clyde counter được này Đấy Gần như là những cái bộ đấy gặp tôi là bị đấm Exit đúng rồi quên <clears throat> Exit là chắc chắn luôn đấy Gặp bộ này là không có bất tử luôn Ok <clears throat> Rồi chúng ta sẽ có một cái đồ Ok, rốt tiếp anh em nhá Chưa, bây giờ phải lên 3 sao đã Tôi mới áp cấp Chưa 3 sao chưa áp cấp anh em nhá uh, Tuyệt vời anh em ơi Từ từ bình tĩnh Bỏ con này đi Bình tĩnh Dừng lại ở đây luôn 3 sao rồi áp cấp Không vội nó là cái thế trận nha anh em Anh em thấy tôi đang đánh chuỗi thắng đúng không Tức không việc gì tôi phải vội tôi lên cả nhưng em nhá, ở đây thôi Chúng ta full 2 sao này, Dragon Clay 2 sao này, gấu 3 sao Unicorn 3 sao rồi chúng ta sẽ lại áp cấp <coughs> Không có gì phải vội cả Đấy, Chuyện này có insect luôn Chưa thấy thằng nào có cửa ăn của tôi luôn bốn đá đúng không? Bộ này tôi nói thật với anh em không sợ bốn đá bốn đá kẹp 6 đỏ level 10 đúng không? <coughs> không sợ sợ gì Không sợ anh em ơi Ù Ù Ù Ù nó đẩy kinh lên kia <laughs> Chết rồi <clears throat> Tôi là đùa anh em rồi thôi không sợ đâu Chả qua nó bây giờ nó còn đang sớm Anh em hiểu không Đấy chỉ là một cái tín hiệu tôi xả tiền gấp của cái đao này thôi <laughs> Gấp lên tí anh em nhá Gấp gáp lên tí thôi Có cái gì đâu Đây rồi Cứ bình tĩnh anh em xả tiền tiếp Full 2 sao đã anh em ạ Full 2 sao đã đây rồi, gấu ba này Từ nhá, chưa được nha anh em nhá Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp Full hai đã, full hai đã anh em ơi Nó chỉ là một cái dấu hiệu thôi <laughs> Thôi xong rồi anh em ơi Tiếp nhá anh em nhá, lốt luôn, hết tiền luôn Giời, có cái gì đâu <coughs> Rồi Rồi, dừng lại được rồi đấy Tôi đã nói rồi, đấy nó chỉ là một cái dấu hiệu để tôi xả tiền thôi Còn bây giờ <laughs> Bây giờ thằng nào ăn được <clears throat> Bây giờ cho gặp lại phát đi xem nào U uh, gặp insect này <clears throat> Ăn nổi không Tuy nhiên là cái rau này biến hơi ngu anh em ạ Về căn bản là tôi toàn mấy cái con Con hai sao với con một sao ấy Nên là chúng ta vẫn chưa gọi là binh được Biến ra có RO nhưng mà toàn biến mấy cái con một sao Ui, nào đẩy kinh vậy Insect cũng ghê đấy nhở <clears throat> Lâu lắm rồi mới thấy có người chơi Insect đấy Trước đây tôi cũng dự đoán là cái bộ Insect này quay trở lại à, Hóa ra là bây giờ nó cũng quay trở lại rồi Rồi, thay con này vào đã anh em nhá Phải có 3 sao chứ <clears throat> Biến là phải biến ra từ mấy cái con 3 sao Chứ còn biến ra mấy con một sao này thì chết ok Chúng ta có có cái con Unicorn ấy Cái con này một đô mà mãi nó không lên được 3 sao anh em ạ Tôi chỉ cần bốn con thôi mà nó không ra Đấy Thằng <clears throat> này chơi Warrior thế thì không có cửa rồi Ok Đó anh em thấy là rất mạnh đúng không đây chúng ta có 5 con lần thay nhau đánh luôn khỏe lắm anh em ơi <clears throat> chết rồi 12 máu đi u uh, đều anh em ơi kẹp được thêm bít rồi này thế thì nó lại quá tuyệt vời luôn anh em ạ <clears throat> chúng ta lên 9 luôn lên 9 là chúng ta sẽ có đủ bộ Chúng ta sẽ biến được là ở đây là Tới ba con ba sao bốn con ba sao Đấy, một con hai sao và bốn con ba sao ở trong cái bộ này quá căng. 5 con full lần trong đấy là có bốn con ba sao rồi anh em ạ. Mà đây là 5 con là có full đồ nha anh em nhá. 6 món đồ. <clears throat> Và chúng ta đang bước vào cái giai đoạn lết game. lết <laughs> game rồi anh em ơi. Úi dồi cái bộ này và nó càng về lết càng mạnh. Cứ kéo dài ở cái trận đấu càng về lết càng mạnh thôi anh em. Đến cái lúc đấy thì những cái bộ kia làm gì có cái cửa đánh cái bộ này đâu. Không có cái tuổi nào lắm anh em ạ Đấy anh em thấy con ốc bị bắt kìa Con ốc bị bắt làm gì có nam đâu Thấy chưa Ốc bay xuống đây là lúc tôi tỉnh dậy là tôi đấm chết luôn Đó Predator không có cửa Ui anh em nhìn kìa Trời ơi Mà tôi đã lấy cái ba kia cho con này đi Nói chung ấy là dọn dẹp nó nhanh lắm anh em ơi <clears throat> Dọn bàn nó nhanh lắm anh em ạ Với bản chuyện này đánh ở 9 ấy Không lên được 10 đâu anh em 37 màu kia thì gặp hai lần nữa là bay màu rồi Đó, Savi kia thì khả năng là gặp tôi lần nữa là bay màu luôn đấy Đúng không? Round sau gặp một Savi đấy Chuyện này lấy cái ba tia thôi Thế là ngon rồi Ngon nghẻ rồi anh em ạ ba tia là tuyệt vời luôn Cô lần này chấn phái rất là ba tia đấy anh em <clears throat> Đồ chấn phái bắt buộc phải có nha anh em nhé cái ru với cái ba tia là hai cái món đồ mà mà trần phái ở trong cái con này <clears throat> cái bộ này đấy ru và ba tia hai cái món đấy ưu tiên món nào trước cũng được món nào ra trước thì lấy cái đấy <clears throat> ok năm món full lần thay nhau đầm quá khỏe u đây rồi Chiến phái rồi anh em nhá Chiến phái đấy anh em tôi xem nào Bây giờ chúng ta vẫn chưa có con Dragon Clyde lên 2 sao anh em ạ Ronot Kiếm lốt Hết game rồi Đây rồi Thôi xong rồi anh em <clears throat> Không lên được 10 đâu Trận này đánh ở 9 thôi Lên 10 là là là một cái gì, điều gì đấy mà nó phải nói là rất là xa xỉ trong cái trận đấu này không lên nổi anh em ạ à, bởi vì là đối thủ chết rồi đối thủ xác định là hai round nữa rồi tôi dự đoán là khoảng round 34 là bay màu á <clears throat> bay hết không còn thằng nào sống nổi ra 35 Chúng ta kết thúc quá sớm Còn nếu mà có kéo dài thêm thì càng về sau thì càng thua thôi anh em Đối thủ ấy Chứ tôi không nói tôi, tôi chắc chắn thắng rồi <clears throat> Càng về sau con full lần này nó càng mạnh mà Nó càng về sau thì nó là 5 con với full 6 đồ cam thì đỡ làm sao 5 con full lần 6 đồ cam Đây nha anh em nhá, gặp lại thằng này nhá anh em nhá Tự tin quá bạn ơi Vừa lấy ăn được tôi đúng không Không nữa bạn ơi Cái bộ này nó không sợ Chỉ là vừa lấy thôi Ui rồi ôi Tự tin quá Tự tin quá Anh em thấy chưa Không sợ đâu Sợ gì 14 máu Ồ oh. <coughs> một máu Ua Thằng này uh, round sau phải xả tiền gấp đấy anh em ạ à. Trời ơi nó cũng nghĩ là nó vô địch à Nó cứ nghĩ là nó form đủ bộ 6 đỏ kẹp với cả cả cả bún đá nó vô địch đấy anh em Bây giờ thì xả tiền gấp có khi nó không kịp ý Vậy 50 tiền nó xả kịp làm sao Tự tin đến như thế là cùng anh em ạ à. Giữ level 10 50 đô đúng không Bây giờ thì xả gấp luôn Đấy em thấy tiền nó bắt đầu tụt nhanh không kìa <coughs> Vấn đề ở đây là là cũng thế thôi Bởi vì <laughs> tôi phải là cái thằng mà phải, phải bị là giết đầu tiên đấy, tôi phải là cái thằng mà bị khử đầu tiên bởi vì tôi quá nguy hiểm đến cái late game rồi đấy, bây giờ ông cầm 50 tiền ông xả một phát hết luôn kinh tốc độ xả tiền cũng nhanh đấy nhưng mà sống nổi lao sao không <clears throat> ui chưa rồi quả này có vẻ con ốc không sao ờ, ờ, ờ làm sao làm sao ốc làm sao có vẻ như làm sao cơ có vẻ như là làm sao cơ ui rồi ôi anh em ơi cờ này anh em thấy chưa Bộ này đâu có sợ Glitter Khổ Đi rồi Gặp ờ, tơ đi Glitter đâu có bị đóng đá đâu đúng không Đấy Nó là như thế các anh em ạ à. Thậm chí là nó không ăn được tôi Và nó chắc chắn là nó bị cao tơ bởi bộ tơ Còn tôi nhá Tôi bây giờ Cái băng bằng tơ này có cái cửa gì ăn được tôi Con ốc nó bị cao tơ bởi cái con rồng ấy anh em sai linh Dragon counter con ốc rồi Mặc dù bọn này là không bị khống chế nhưng mà nó bị giảm tới 75% sát thương Thế thì làm sao mà đánh được chưa kể nhá Nếu mà cái con rồng mập của tôi ấy Con Velom của tôi mà nó khạc trúng một phát vào cái con đấy thôi ấy Anh em biết cái điều gì nó sẽ xảy ra không Nếu mà nhá cái con rồng mập ấy nó khạc trúng vào Thì chắc chắn là con ốc nó sẽ không nhấc được tay lên đấy. Hai con mà nó dí vào đúng một con đấy thì xác định luôn Không nói nhiều rồi làm nào bây giờ Ui đao này không ấy với con ốc mà Chán vậy Ui tôi chết rồi Lần này cái con rồng của tôi nó lại tìm cái mục tiêu Nó không phải con ốc Chán quá anh em ơi Uh, <laughs> nó đẩy tôi càng phết mươi 21 màu à Ghê nhỉ Cũng ghê đấy Nhưng mà đấy nó chỉ là một round thôi Không có lần thứ hai đâu Tôi tách đội hình ra anh em <laughs> Sẽ không có lần thứ hai anh em nhá Chả qua tôi đứng tụm lại là một cái cơ hội đấy thôi Bây giờ tôi đứng, đứng tách ra như này này <coughs> Nó chỉ úp được một bên thôi anh em ạ Đứng tách như này thì úp cái kiểu gì <coughs> Ok Này ổn đấy Ok nhá, 6 con Ok, 6 con bên trái hóa 6 <coughs> con bên trái là sẽ tung trưởng luôn Đấy Rồi để xem là mày có úp được tao nữa không Vào cái hóa luôn Vào cái hóa luôn Hay quá Rồi đủ 5 con phụ lợi Úi rồi Úi rồi <laughs> Anh em nhìn thấy cái gì không Cái con ốc nó còn thậm chí nó còn không đấm được phát nào Vừa bay xuống một cái nó bị cô dàn phô lần của tôi nó đấm một phát bay màu luôn anh em ạ Mẹ ơi cái round vừa rồi hình như là đẩy 29 hay 30 máu gì đấy thì phải dã dạ, hoàn quá anh em ơi cái cái cái cái cái cái, cái trận đấu ấy nó nhanh quá tôi thậm chí tôi còn không kịp nhìn ấy Tôi chỉ biết là gì là nó còn không kịp úp lồng anh em ạ à. Mấy con Gladiator bay xuống Dominator bay xuống một cái Ăn một vả phát chết luôn mà Đã kịp là đủ mana 100 mana để úp lồng đâu Đấy ốc thì còn chưa kịp chạm mà vô lần đã bay màu rồi Ui rồi ôi Quá là khủng khiếp luôn anh em ạ à. <clears throat> Đùa thật sức mạnh của cái bộ này Khó có thể nào mà có thể là chấp nhận được Trong cái thời điểm hiện tại <laughs>